Kính Khải Bạch Tam Bảo Hôm nay chư Tăng chúng con Theo sự chỉ dạy trên xưa phụ Sự cắt cử của Đại Tăng Nhân dịp đầu xuân năm mới Chúng con xin tụng Kinh Phật Để cầu bình an cho nhân dân Phật tử gần xa Nguyện cho bà con nhân dân Phật tử Tham dự lễ cầu an hôm nay Được giác ngộ Phật Pháp Được tăng trưởng phước lành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 Chí tâm đan lễ thập phương pháp giới thường trụ tam bảo Chỉ tâm đàn lễ thập phương pháp giới thường trụ tam bảo chỉ tâm đàn lễ thập phương pháp giới thường trụ tam bảo lương xa nhiều nghề pháp giới mong quân nghe chư phật hài hồi tân chiếu văn hà tùy sư kiến tường vân thành ý phương ân à, chư phật hiện toàn thân nghe xin chớ nguyện hiểu nghĩa chớ đó vì ấy là 哥。 đàm đề can toán gì can dĩ tam bông đề tấn tam các nam bồ đà nam nam bồ đề lưu tâm ban nam ti rê san ti rê sa vấn cha sa vấn cha viên đề ca tấn ni rê sa ba ha nam mô tam ma đa mô đa nam ma bát đa đề a đa sa ma nam nam đa địa tam ke ke ke om mắc nhâm ba ra nhâm ba ra bang ra nhâm ba ra ba ra nhâm ba ra đề san sa đề san sa san chi rê san chi rê sa vấn cha sa vấn cha viên đề ca tấn ni rê sa ba

ngày an lành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 cùng công đức lễ Phật tùng kinh của tất cả chúng con hồi hướng thịnh chư thiên thiện thần hộ pháp gia hộ cho tất cả bà con nhân dân Phật tử có duyên tụng kinh theo chương trình cầu an này và bà con nhân dân Phật từ du khách tập phương đầu xuân năm mới về chùa ba vạn lễ Phật tu đều được theo duyên giang ngộ tịnh tâm thêm lớn trồng hạt giống lành phan sinh duyên lành khiến cho công việc làm ăn được tăng phần hanh thông thuận lợi gia đình sớm trở nên được giàu có tài sản sung túc hạnh phúc bình an đồng quyền cho toàn thể gia quyến tăng trường phước trí luôn được tam bảo che chở lại nguyện hồi hướng vương lành tới hết thảy gia tiên cưu huyền nội ngoại tôn thân của các tín chủ được phát sinh những duyên nương tựa tam bảo tu hành sớm được siêu thoát nam mê mô phật nghe bộ ngã sư tích ca mâu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 mười quản lý đại chúng hết thấy không ai hòa nam thanh chúng quyền đem công đức này hướng về khắp tâm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 Quý Thầy hướng dẫn cho bà con nhân dân Phật tử tụng bài kinh làm giàu để sự cầu nguyện của bà con cùng quý Phật tử theo sự giác ngộ mà hành trì theo lời Đức Phật sớm được sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Vậy nên bà con nhân dân Phật tử chúng chúng ta à, chăm chỉ tụng kinh, chúng ta có thể tụng lại video này nhiều lần nhé. không chỉ chỉ đầu năm nay thôi mà Bà con nhân dân Phật tử, chúng ta có thể tụng video này suốt cả năm cũng được nhé. Và ngày mai